Em à, Tony Tiến xin chào kính chị các bạn nhé Đây hôm nay em đã cận cảnh lấy mật ong đây các bạn này Theo định kỳ nhé, chúng ta đầy thì em Tony Tiến nhé Vừa lấy mật ong khuyên kính chị hãy ủng hộ kênh Tony Tiến bằng xem bằng cách tặng Tony Tiến một like nhé. Đây em cái cận cảnh à, lấy mật ong định kỳ ong nuôi ở nhà này Chúng ta phải lấy định kỳ để đảm bảo cho đàn ong nhé các bạn nhé Để nhiều mật quá thì nó phải sinh đến đông quân tách đàn đấy các bạn nhé Thế cái này là em đã chia sẻ chia sẻ sau về cái à, cái cái, cái tách đàn này hôm nay em sẽ chia sẻ về cách lấy ờ, mật ạ đây là ờ, anh ờ, đặng trường chuyên gia lấy mật ong này các bạn này dụng cụ thì em đã giới thiệu video trước này nhé chúng ta cần một con dao một cái mâm và một cái ô và cái quay mật nhé thùng quay mật ạ đây là mật ong đây các bạn này hôm nay ong vẫn chưa được đầy lắm nhé các bạn nhé mật được nhưng chưa được đầy ạ mật mặt bên đây được này mặt bên đây mật vẫn ít chứ các bạn nhé nó hai hai hai cái mặt một mặt nhiều mặt ít ạ ở đây cũng có mặt ít nó ba cầu nhá, anh để lại một cầu các bạn ạ anh lấy hai cầu nhá. Đó, trong ong đây các bạn đã thấy mình sẽ cho cái cán dài một chút mình mong các bạn à, để gần các bạn xem được đấy bốn câu bốn câu nữa này bốn câu quay mấy câu dạ, bỏ hả để cả một thôi lấy ba rồi à lấy ừ. à, một cầu vào rồi ai biết à, ổ đây bốn cầu các bạn nhé bốn à, quay ba rồi. còn một cầu đây à, như các bạn đã thấy thì quân đây rồi chúng ta lại đi vào trong à, xem cảnh quay các bạn nhé trong đây các bạn này ổ này có cắt mật anh cắt mật trong đấy nhé nó quay cái cận quay mật ong định kỳ ạ đó, chúng ta để vậy chúng ta quay này em nhìn cho quý anh chị xem đó. cái đây vì có một cái này yếu này cái này do cái con vít không hàm anh anh thể nói chung là do con vít hai bên này thấy chưa không phải vin đấy đâu đây này hai con vít đây ừ. có cái này trắng đó nó cận cảnh các bạn đã thấy đây quay nó bắn hai thùng này mình dưới đây là một cái ờ, đây là một cái ờ, thực mật đây cái ca thực mật đây nhé đồ nghề của chúng ta là một con dao đây một con dao đây nhá một cái mâm một cái khay đây để cái sáp này cái sáp này chúng ta cho chị em đắp mặt à, nạ rất đẹp ạ chị em phụ nữ đây. đàn ông cũng được không nên lỗi gì các bạn nhé mình thường thường chị em phụ nữ hay à, đắp bằng à, mật ong với trứng gà này các bạn này và một cái đũa chúng ta chọc để cho mật nó chảy xuống nhé đó toàn bộ quang cảnh của em quay mặt ở đây là em đã cay được một ca đổ vào đấy rồi rồi em sẽ mở hả rồi ờ, mặt kém đấy tôi bảo rằng mà chưa ít ít Hôm nay sợ nói không được 15 lít đi chứ. Nhưng anh bảo nhiều. Đấy là gần cảnh quay cắt nha các bạn nhé. Cắt mặt nó ánh này. Đây cái sáp này chúng ta ăn được mà chúng ta đắp mặt nạ cũng được nhé các bạn nhé. Mời quý anh chị à, thưởng thức cùng em nhé. Em sẽ ăn miếng nào cũng ngon hơn miếng này. miếng có con. Chúng ta có con là dính vào là nó không được thơm nhé. Mời quý anh chị thưởng thức cùng em. Đây con cảnh lấy mặt đây. nó mật nó óng ánh nhá rồi vâng. <coughs> để mình biết kệ kệ này lại bưng phải đấy bỏ ra ngoài để bỏ cầu các bạn nhé đấy không còn đấy một bên đấy ba ủ rồi nè ba cầu ba cầu ba cầu ba cầu à? ba cầu chắc thế đây bên anh để một cầu nữa các bạn này mình quay vậy hơi muộn các bạn nhé mặt kém mặt kém may được mấy nít đậy không đậy à do mẹ hiền đấy mà mặt kém còn kém vậy thì quay tuần sau quãng được ừ? nắng tuần sau quãng được nó quay thì đúng anh không kiểm tra nhiều rồi nghe nó kiểm tra nhiều rồi đó anh đã đậy rồi các bạn nhé em quay sang ổ bên đây sao anh ở đây vậy ừ, ăn đi nó không làm được á vì nắng quá nắng quá không được nó phải dự trữ ăn dần bỏ nhá có cái, cái ngăn đấy bỏ nhá. hiện tại giờ miền Trung đây ba mấy độ các bạn nhé ba bảy ba tám độ nó hơi nắng nóng Đó, em đã theo chân anh à, đi ra chỗ khác đây là xong cận cảnh xong được một ổ bên đây rồi tiếp tục à, lấy cầu à, tiếp theo các bạn nhé cầu đấy tách đàn đây các bạn này tách đàn đây mà cũng được một cầu à ba cầu không hai cầu hai cầu lấy một cầu ạ à vẫn có mật các bạn nhé hôm nào kiểm tra rồi mà ổ này ờ, mới tách đàn này. tách đấy nó về hết à còn, còn ít. Ừ. tách nhưng mà hai ổ song song các bạn nhé ừ, bữa hôm em chia sẻ mới có quý anh chị song song nữa ừ. còn ong được thôi à? ổ đấy ong được nhiều đấy hai ổ đấy là tách ra song song các bạn ạ đây là ba ổ nó một nhưng mà tách ra thành hết đấy các bạn nhé buộc phải tách chứ không tách ra nó cũng, đi hết các bạn ạ con ít thì cái này được một bát ô tô giờ này ông nằm về hết rồi vì trời nắng mà các bạn nhé ông nằm sớm đâu đó ít ổ này hoan thua được được hoan thua để duy trì thôi chứ hoan thua không quay được ít mật quá khuôn ít quá ui ông đực nhiều thế cái này cắt bớt đi à đã nhiều rồi đã nhiều ông đực đẻ ra ông đực nữa ở dưới nó nồi nên là ông đực hết các bạn nhé đó được một cầu đó bên này nhiều này các bạn này tách ra bên đấy nhiều ạ đây em cận cảnh này các bạn nhé em zoom to lên cho quý chị xem nó rõ đó bên đây quân thì giờ đã đông rồi nhưng quý anh chị đã thấy quân đông này. đậy luôn này đậy cho vào đây này cho vào đó luôn này anh đậy luôn này lấy nắp bên này đậy bên kia các bạn ong bay khiếp chưa anh rũ vào đó để cho nó một chỗ các bạn nhé tầm văn ngắn mình rũ vào nó luôn các bạn này à? vâng. để trả lại cho đông quân anh hiểu chưa quân ít quá tức là hai ổ nó mới tách ra tách mấy ngày thôi em có chia sẻ chia sẻ cái video tách đàn đấy các bạn nhé chú cho nở như hai bên quân người ngửi mùi vẫn được nó không đánh nhau nếu là con khác đánh nhau các bạn nhé đây tiện cảnh em quay cho quý anh chị xem luôn ạ à anh vừa quay vừa xem kiểm tra chúa coi nụ chúa đó các bạn gần nở rồi nụ đó con nụ chúa đấy các bạn mấy ổ này mới tách ra mới được mỗi ổ hai cầu thôi các bạn nếu một cầu xem cầu nào nhiều mật lấy cầu quay đấy các bạn nhé chừa lại cho một ổ cho sinh sản sinh sống ổ đấy nghe được ấy ổ đấy cầu mạnh này các bạn thấy này. chúng ta quay mật cũng phải kiểm tra xem cái nụ chú các bạn nhé ổ quân mạnh nhìn nó vậy cũng nhiều lắm các bạn nhé quân của nó do mà phải được bắt ô tô đấy anh để quan đó luôn anh giữ quan luôn để cho cho nó cân đối à vì bên chứa chúa vẫn là một đàn các bạn nhé người nó vẫn gửi một đàn này rũ ra bên đây mặt ít anh kiếm quân thì đông thế mặt bên mặt này ít thế nhiều đâu vừa quay mật vừa nghe cú gáy các bạn thấy là cú gáy hay chưa à? ừ. mặt bên đây là quay một gầu nữa các bạn nhé vì quân ờ, nó đang lượng lượng mật nó ít nên đang để bắn ngăn đấy cầu này không ờ, không lấy mặt bên đó được hai cầu chứ không mình không lấy nhé mình quay à, vụ khác để vì để cho sinh sống nó ít quá là chúng ta không nên cạn kiệt nhé vì ờ, thời tiết hôm nay nắng mấy đợi nắng nắng quá đi làm mật nó ít ra mật nữa bạn ạ nắng quá đi không có thời gian nó đi sáng sớm đi sớm thì được một số lượng không đủ mới giờ anh vẫn đang để gần này giờ tách ra không được anh phải để sách lại gần nhé bữa trước anh ừ, bỏ xa ra một chút ạ rồi cuối video em à, toàn tiến cũng à, xin phép dừng ở đây ạ xin mời quý anh chị hãy tặng con toàn tiến một like nhé anh chị em nào chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để là người đầu tiên nhận được video mới nhất từ kênh của Tony nhé em xin chào và hẹn gặp lại